mình mới em con còn gần à, một trăm lấy em mét rồi kia anh em nãy có quay con nó bên kia mà đông quá mình không có lụm được mình không có quay cái cảnh lụm được bây giờ là mình uh, lụm con đây rồi tí nữa mình quay luôn hai con cho anh em thêm nha đây anh em nghe được rồi còn mó đen mình uh, bánh từ bên đây để cánh qua bên này nha còn sống Đó. chung đi ờ, cây ờ, con đo nó xa xa nó cũng hơi giật ha nó đi con bình này đi làm mệt quá đây anh em đây là con ngần hồi nãy đây với ờ, con cò mỏ đen mới đánh xong để gây con đò nó khó ờ, nó, nó ờ, khá là giặt bởi vì mình bắn hay sai với là mình chơi xe lúc á ha con rồi đây nha vừa đầu à, mới làm con thêm 30 mét anh em chứ à, một gòi xám à, không có 80 mét nữa nha giờ mình đi nhặt đây còn cái nước còn chạy nhặt được rồi nha anh em không còn ngân một thêm 30 mét ừ. thì là mệt quá dù bán người là mệt mà nói chung là thành là lô thay đại này chơi rất tốt ha <laughs> ok ạ ಗಿಡಗಳಂತ ಇತ್ತು đây mới uh, à, bán con cò cự ly 70 mét nha anh em bán sao mà trống cánh gãy cánh rồi nó chạy làm thêm phát nữa rồi nó gục luôn mà chạy uh, đi lụm 70 mét xình xình mệt quá đây nha của cái cò cây trọc nha kia đen 73 mét nhưng mà bay qua cái cây keo kia nó, nó rớt mà không biết là rớt xuống đất chưa để mình vô mình nhặt thử có không ha nãy giờ vô nhặt nhưng mà nó ở trên ngọn cây kia bây giờ nó mới rớt nha anh em mới rớt xuống đây này trùng cho nó mét xa mà lâu lách à đánh từ cái ức ra xuyên qua từ cái, cái, cái đít ra xuyên qua cái ức nó quay lưng lại đó đánh từ cái đít xuyên qua cái ức này mà mà nó bay ra bay qua bên đấy là đu nữa nãy giờ còn sống này giờ cái đầu sống này thấy không, ừ, không rớt từ à, gió rồi nãy giờ nó mới à, chịu rớt xuống á nha thì anh em rồi bây giờ buổi chiều mình giờ đóng kết nha anh em mình đi cây uh, ờ, rô tha cành đài sớm anh em mình chơi uh, ờ, xì lút nha chiều nay cũng hơi uh, gió lại uh, có nhiều pha là mình bắn uh, không có uh, highlight nhưng mà lại uh, không có ổn cho nên bay lông không rồi à. ha giờ là tổng kết là được uh, anh em còn đánh với một em điệp cái hai nêu điểm là do nó bay ờ, về rất gần này là mình chụp mình bán liền mình không có quay ha mới tổng kết được bao nhiêu đây thôi do mình thành ờ, mới mình chơi cho nên cũng không cũng chưa chuyên nghiệp lắm có cái gì mà sơ suất là anh em bỏ qua ha coi cho nó vui thôi ha